và Vami jirnat po nivamo gu Jesus, gu Jose gu inar arimatea kam mu imahi bu inyor gushkai Pilato nat kaim nojbai na tivanje buika gu tuggan gu Jesus. Gu Pilato hupkai nyajbai, gu nagu gu Jose pu ipkai git gu Jesus, dai naj ush chushim, nagu sha ư binja gu gỡ kam hum andam. Wa muhimuk tivanjak shibuk gu tuggan gu Jesus. Gok de dam guniko demo gu inatwu pudir tukan cham muhimuk munapay tiwiap gu Jesus nas chua gijam. Gonicodemo gỡ hi cú suyết guina hoi jam ov namir ra hom tư tự. Gio wa na aloi pom tư tự. Wa mi jirdai namut wa hul guina hoi jam ov gutug gan go Jesus. Gio wa namut tij bai bi fa han nul kun nam hashak wa tohim da gu Israel kam hat kam nam po ni habu at tayas sab da gu nam huk ko ija. Dạ. Và amu mi namut paisis sa pakurus tam go Jesus. Man kapsi kok tu kup ka nawish chomi chu ư ischich. miur banderwa moman kapup de lich gushmoy gai namas chutum kerhaba pas gu koingan. Dai nat chakui man mahumhaaf so gutuko. Mi pishpui choika. Nat guhano pek chakui man hummo. Mi mitwa ul gutuk gan gu Jesus nakap bayramuf. Nagumoha puhwa mahim nam paijok cham katuhuan dagu Israel kamat kam. Hot muda pijamutwa mi siyaspak. Pamum manat paibus na paijok cham katumhuan da nabartumin kutam. kabui mok na si pusijan pambahi chumashir giomo ipmahi go Maria Magdalena mo ay deng karna matpay ulgutog gan go Jesus. Wa muna twa ay ba ipis putede bahedeng ker. Mo pisapkat go komara ko day na ken bakupich. Wa natasak goy da ibus nat anjam go Simon Pedro gyo go humay go inas iyo hijada go Jesus na puip kaicho. Hupatet da mo ak. Haro ibakwa wok maka maktekam go tug gan go kam tuk. Cham paichohait munachich paitu, hasnechwa doi katugia. Wagupegru gyo gohumay na puip cho go Jesus. Mui mahi mit mu namit tư go Jesus tư namit tutugim na mor silkam. Dai po namitash puichukay. Vô po am. Wagamahag darij iom kudam mu ishimu gohumay na mapim go Pedro. Wipu katum mawaay namit paiul gutugan go Jesus. Kugucham hư muhu urwander. Mỹ giật bây đưa rập đô ma không tư cạc mũ chỉ chờ nơi mơ nằm mật bậy tư cham paichohaich. Daigo hahannul mibut nakun biwgich. go Simon ai, Pedro hajjer mihvaai. Gui jogi pomurdat mhum mpuwa hidunker namut paitu gutuk gan go Jesus. Vatu up na cham paichohaich. Daigo hahannul pishmihap tu gio panyakun biwgich. Gio gui namoran biwgishkat. Mum muhap pishjadil kopu ishikor biwgishkam nahaj batut moran go Jesus. Cham tu ma vượt go hai hahannul nyakun hop biwgich gutuk gan và Wag humay na po ipkaichog o Jesus na tuwa po may ay, hay mo ipiwadang kar natichog go Pedro, nat murdat mahum mahiba. Mahum mawa kakijbay mi apsichana na inyapay. Mogo masi kinaday go ahan nuling pis mi wot na kanbiv gitutog gan go Jesus. Wa po tahun nat sil kamdo adag gyo fam major. Puisim na cham tupay kamukis. Nam go bưj goi nam hư kai cho go Jesus. Cha kui ma tet cơ cơ dam na hash kai ngau pom kai mi nam mut pai to uan at go hực dir kam. Na po nim kai na doa de gio fam ge sia komet mua. Mi im va tei pop si chene nơi je mực poi giop ma hi mom mu nam pai te viap ka. Nam pai to e i goi nam poi kai cho go Jesus. Gowa go Maria Magdalena dög mi hiwi ök sawak mi hap kư kan na shwa mo ma na cham to hai gu tok gan go Jesus. Go Pedro go bahi gio go humai nam ma phim. Wami pun nahi suwakit gumari yagi obahub kasicete dengker dumalyum tekak. Bahum mepesihate namdara go gunon winggo diosis cho to tete kam namet pai tekak gutuk gan go Jesus. Man hap nijerak da na pai mo tekat. Guhumai wahap nijerak na pai tot na tekat. Waptet dam gumari ya namudir dirap bacene yat suwak. Tuhwakin mo hapis huam humany hadun na suwak. Wapatet da gumari ya. jonattak goharo ya dirbabok paina takhaj jogutuk ganguinar hijga kam tukkat. Cham pai chohaich, cham ma dijja wanat pai haktu. Wanat cho chuug bai suli kukwo. Nagu dumal katet bhum kate nain dengker. Mi puja pichu na kuk go Jesus. Kogo po cham ma tigo Maria no pirdi go Jesus. Hapo ma narhumai. Wabahinyo go Jesus huptet dago Maria. Tuk mam dun hadun kuwa mo hapsuak. Tuk tay ka angah. wapteddago Maria. Jogu tuggan gudge kam tukkat nami pes cham to hait bohni na chit pa itu. Haro iba kwa wok ma kam hak tukam. Kapti apa iam wa wok ma kam hak tukam. Hinyagin ya pinyadun ya pich pa itu no pich ap bek kun bui regio yap tekia. Gu na gu chammat gu Maria no pirdi gu Jesus. Hapuma na gu haroi nami kan gu ush nami hap te ush chismi wakuk. Wapte da gu Jesus. kan mat Maria. Wago Maria mian de rich bai bai sinyoin, irdi go Jesus. Wap tit da evreo ni okken bai sikom kuk. Rabone, api ardi, rabone hap kain kopum kain sa fush chus chumat. Wago Jesus up tit da. Ani jordi na nit giop doa. Si jai nya pinhadun nya paan jara guhain hadun. Namin kai chemunam paip tewiap. Hapa patida na nit an wahis jam wuin yurgun gu kora. guina api mo piram gu kora gionar ham dios tok na nas po ham te dawe peder wa gumari ya Magdalena me po ipoboy na an jam na tas puten go Jesus. me kai cho wa gwi na magkaicho. gi ofa giyofadoa go Jesus. op up siya agin na hu hukas chit damunat mas boinor